và 11 nợ sơ và tử vong 18 lần và liên chạm 57 nói chung tối nay đánh với bang hội thì cứ đi theo bang một phọc thôi nè rồi cho anh em xem sơ qua thì hiện tại hôm nay khả năng có bốn kỹ năng vốn có nè bốn kỹ năng vốn có là càng khôn hai cấp dòng băng chủ một cấp và phi phong một cấp là khả năng có bốn kỹ năng vốn có nha nè bốn kỹ năng vốn có rồi đồ thì đây em ơi khải hiện tại đang sở hữu một set à, ăn bang hồng mỹ cũng tầm trung thôi không được mát 15 10 và nhẫn 29 nhẫn 27 và ngọc bội 264 thì tính ra ngọc bội với giá truyền thì khả được kháng cả 19 thôi nè rồi hiện tại cái món đẹp nhất trong sơ đồ khả là cái đai lưng 9 cấp uh, 9 uh, 9x 3 cấp và đặt móc làm chậm 47 khi đi đi kèm với ngâm mi thì lên được 120 làm chậm đó đó để khi đi kèm với ngâm mi thì đặt 120 làm chậm nha nè cái đai lưng này thì hôm trước khả ép uh, gần uh, gần 35 kim gần 35 kim rồi Áo thì khả năng mang áo phục hồi 50 Động móc và với lại lái phòng thủ 30 cho nên khá là trâu Đó khả năng mang áo đồng cường ra ờ, phòng phục hồi với lại phòng thủ Bắt pin Rồi bao tay thì đang bị mít cái dòng chón quá Đang định mua bao tay khác đây mà Bao tay của Khải đang bao tay định khá nhưng mà có một cấp thôi 30 chón thì biết quá Rồi nón thì uh, phòng thủ lý làm chậm Rồi đôi giày thì chón kháng hỏa thôi nè Đó chúng thì ờ, đỡ mà giao tranh cũng như đi tống kim thì cứ làm gì làm anh em cố gắng đặt mốc 80 chậm đó 80 chồng từ đai lưng và nón kèm với nghe mươi thì đạt 120 kèm với nghe mươi thì đạt 120 nghe mươi được 33 nữa nha nam thì đạt 120 rồi cái bóng thì khá đây tóc 30 chấn thương 48 và mắt pin khá là đẹp ở con ngựa này thì khả năng mang ngựa thời hạn khá là 7 nè mà đó giờ dạ thôi nè chón thì lấy từ đôi dây và bao tay thì nói chung bao tay này xịn quá chỉ được 70 chón thôi nè đi với nghe 50 thì được 100 chón còn nếu mắt nghe 50 thì chỉ có 70 chón thôi rồi ok rồi thôi anh em Xếp đồ khá là bình thường thôi Nhưng anh em để ý sơ qua thì xếp đồ này của Khả thì xếp đồng bang này tầm hơn 2 triệu Đai lưng này tầm hơn 4 ờ, triệu à, Áo này khoảng tầm 1 triệu Bao tay này khoảng tầm 300 nghìn thôi em Bao tay này xịn quá Bán thì chắc cũng 300 nghìn thôi Nón này cũng tầm 300 nghìn, 200 nghìn thôi Đôi giày này cũng vậy, 200 nghìn Còn cái vũ khí này thì chưa vắt sáng Cái vũ khí này khoảng tầm 700 nghìn đâu Đó, tổng giá, giá trị đồ khả tầm gì đó thôi Chung thì ờ, tổng hết cái đồ này thì trên dưới chưa tới chưa tới 10 triệu đâu nè Đó, chưa tới 10 triệu đâu rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho Khải ờ, một like chia sẻ nha anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Đó, ok cho anh em. Hôm nay đã có kiếm khác ok. Đừng quên cho một like, một chia sẻ kênh nha anh em.